Ok xin chào bạn đã chơi mình nha, mình là Jackie đây Hôm nay mình sẽ quay chơi Buster với bạn đi không? Mình mới vô đó là Imposter Nhưng mà giờ chơi dạng này khó chơi chứ Ủa, không làm được gì à? mà chưa muốn giết người bỏ đâu nó còn bị nghi ngờ Sao thằng là nhíu quá ta Chỉ cần đứng đây thôi bạn, không cần gì hết Đó là xong thành nhiệm vụ Tăng xong rồi Mém người dễ lộ đó rồi ôi trời Huh? mà nó màu đen ủa mà sao là nhiều người chơi quá mình giết tao à <laughs> mà thôi mình không nên giết nó trời rồi mình hiểu rồi đó ý là này Harry Potter cũng Ủa còn một kẻ màu xanh à ý là mình đấy rồi đó mình chơi vậy rồi chúng ta thêm nhiều mũi giờ ảnh quy cái ăn cám nữa có một cái màu xanh là mình đó hôm nay là mình chơi lâu rồi, giờ hầu như cái nhiệm vụ mình đều đứng giả lắm hết rồi mấy lần gì chơi đấy Ê là, là mình thấy mình chơi lâu sống hơi lâu rồi Ê tới là một mình mình luôn Nữa hả Hử? Nói cái gì vậy? Ồ. Mình skip bot vì có biết ai đâu rồi thanh như này bị rồi mình chỉ cần giết thêm hai người rồi Thường sẽ nói mình chỉ đúng giết đúng con người thôi á Tức là hình như suốt video mình làm imposter luôn Imposter đại học chuyên ngành giết người cam để thấy gì ý là bạn mình ờ, nó, chat lên đấy bạn hết nhiệm vụ mình đang kẹo ở danh tự nhiên trên hình kẹo mẫu danh mình chưa biết ủa giờ chỉ cần vớt thêm người mình giết thêm người nữa là được Rồi giờ chỉ cần giết tầm hai người nữa thôi giờ còn bốn người lận giờ chỉ cần tàn sát thêm người nữa là xong giờ nếu mà có vót thêm người nữa là sẽ thêm người đó vui có người à, mà thôi mình có đi theo nó thì nó đi nó sẽ bị nghi ngờ ấy bộ nhiệm vụ đó được hoàn thành